Ừ. Ừ. chân trời xa vắng còn tim em đang đi về đâu trái tim giấc mơ yêu thương nay như lần đầu dừng ta ra ta đàn hai hai ba ngồi em rơi nước mắt em rơi giữa đêm dài dài dài dài ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten la la la la la la la la la la la la la la la la la wow cặp đôi hoàn hảo thử nghiệm bạc ma ơ bây giờ cặp đôi hoàn cảnh có tranh rồi mọi người hello mọi người nhá cặp đôi hoàn cảnh thử nghiệm đi rank cao nhất thì xem như thế nào nhờ à quên quên quên hello anh em nhá hello huy phong hello trung tính hello tiền nguyễn kết bạn với em với à, se vip tính à em có gì em mệt nhé. anh đồng ý cho em vào với em vào vào đâu đấy khang hello cá tút hello hàng hiếu sao đánh hàng này vậy gì đi à tại vì mình à, đánh hàng hồi nãy hai hai game ọp anh em ạ nói chung là mình sẽ đánh hai ạc à, song song cho nó dễ anh em ơi cứ cày đích này lên cao thủ trước đi mặc dù là đánh à, ở dưới danh này nó hơi nhèm thật nhưng mà mình sẽ cố gắng cày nhanh nhất có thể nhé với cả mình mới đánh đích chính hai ạc à quên <laughs> hai game rồi được một trận top một một trận top hai nói chung là được à, tầm khoảng à, một một sáu mươi lên được một hai hai mươi là được tầm sáu mươi điểm anh em ạ một game top một một game top hai mà được có sáu mươi điểm <tsk> ít nhở cơ bản là góc bi cũng toàn là cao thủ với đại cao thủ thành ra là nó cộng hơi ít với cả mình like buổi trưa vui vui tí xong rồi đến đến mười hai rưỡi là chắc là mình đi ăn tại vì hôm nay mình like sáng với cả like chiều để tối đi ọp để tối ọp đi đánh giải tim đánh giải bốn bốn chứ không phải giải tim tại vì hôm nay cơ bản là Gipmy về quê rồi nên thành ra là không có Gipmy á không biết là có có có lo được không tối nay đánh giải gì mà tối nay đánh giải ờ, đánh giải bốn bốn ọp nhá tôi muốn năm trăm sao à được luôn anh tôi ơi em chào anh tôi nhé em vào rank chung à thôi để anh tú chạy cái anh tú chạy à, lên à, anh tú chạy lên cao thủ nhanh nhanh cái xong rồi anh em nào săn được thì săn nhá mình phải dí slide với anh cường cái nick này các anh em ạ dí cái dí cái hello nguyễn hiếu nhá hello em nhá hello hoàng anh nhá vt cho xin lời khuyên đi ấy. lời khuyên gì đấy hoàng nam ơi lời khuyên gì đấy khung cam quen dạy à bây giờ nhá mọi người có thể bấm vào gọi là bảng xếp hạng và xem gọi là người chơi dẫn đầu đấu trường chân lý ui vt top ba đấy mọi người ạ vt của mọi người top ba đấy đỉnh chưa và xem lịch sử đấu nhé ui hồi nãy mình đánh một trận olaf không có biến sát thủ ấy hơi rén một tí anh em ạ căng thật nhưng mà con olaf mình đấy không có biến sát thủ ấy chỉ cần là anh em xếp khéo một tí thôi thì có thể là đấm được mọi nhà đấy không phải đấm được mọi nhà nhưng mà ý là cũng phải đấm được tầm à, bốn trên năm nhà trong một lobby đấy nhưng mà anh em phải xếp khéo một tí nhá xếp làm sao cho con olaf được chơi là được tại vì con olaf không có sát thủ trông nó hơi hơi đù hơi cá đù một tí hơi cá đù thành ra là mình khuyên anh em nên gọi là có cái một cái đại bác một cái đại bác là là binh con xét cầm cung ngon quá nhờ nếu mà con xét đi qua bên kia rồi chắc là mình lấy con scanner đi kéo lên con mình đầu đầu đi à nhưng mà nó trôi mất rồi em có thể à quên hoài nam có thể comment lại được không vd sinh năm bao nhiêu vậy á vd sinh năm chín chín nhá căng vậy không có kippy vậy là em tú phải gánh một mình hả khó đâu mọi người hôm nay có anh so có anh slide với cả có binh binky mà thành ra là ai cũng biết chơi mà với cả đánh team thì mình nghĩ là quan trọng là ăn ý thôi chúng cũng chả hẳn là một người nào gánh đâu phải mạn nhãn nha được luôn anh tôi mạn nhãn á khung cam à khung cam một gớp chỉ á bữa ơi mình nghề cái anh em bạn thấy nó còn á thành ra là mình ờ, bật lên luôn cho nó vui vui nhìn cho nó đẹp đẹp với cả phong thủy một tí nhở không đỉnh top một top một d mới đỉnh nhở à? top một d mới đỉnh nhở à? được hai con này hai con này à? nguyễn long này ấy tính ra là nguyễn long này chơi được ấy chứ nhở Nguyễn Long này là một ván ờ, gì nhở anh em nhở? Là một ván ấy không? Là một ván uh, Zone không? Là một trận Zone đi. Hello Huỳnh uh, Huỳnh Phạm, hello Hữu Hòa nhá. Chắc là làm ván Zone nếu mà ra sớm nhá. Ra một con Zone đi là đẹp. Chỉ cần một con Zone thôi. Cuồng đao này, thật ra là đánh cái Huyễn Long tốc độ đánh này mình nghĩ là không cần cuồng đao cũng được, mình nghĩ là full full đam đi với cả một đồ hồi phục như kiểu là khăn huyết kiếm với cả diệt hoặc là quyền năng gì gì đó mình nghĩ là ngon hơn hmm. tướng nó ra chưa kiểu một form gì đó nhở hơi cùi một tí đấy chắc là cứ cho nearly vào tạm đánh nearly cũng được này có cuồng đao này em nam hai giờ thi speaking less mà giờ lo lắng áp lực quá vt cho lời động viên và lời khuyên đi à bây giờ thi thì nói chung là thi nào cũng phải có một chút áp lực rồi em cũng nghĩ là quan trọng là quá trình mình ôn luyện như thế nào thôi thành ra là bây giờ cũng gần đến giờ thi rồi thành ra là cứ để thoải mái đi thi rớt thì lần sau thi lại được chưa không có gì phải gọi là lo lắng lắng lo cả không nói chứ nếu mà cảm giác gọi là rén quá thì à, bây giờ có thể ôn lại một tí thôi mình nghĩ là bây giờ cũng sắp thi rồi thành ra là xem một tí thôi đừng có gọi là áp lực quá càng áp lực càng không thi được uhm, phước lành xia cái ghép với cả cái này à phước lành thì tí nữa không còn huyết kiếm luôn đánh zone được ấy nhở hoặc là lấy cái này nếu mà lấy cái này thì chia đồ tầm đầu game mình sẽ đép ổn áp hơn phước lành thì có hồi phục á khá là ngon nếu mà là cái này thì chốt đam luôn à thôi mình nghĩ là lấy phức lạch đi u uh, có ba con này nhá khá là hợp lý này ừ, có zone luôn à phải chơi đấy anh em ạ phải chơi đấy mình phải chơi con zone này đấy vậy thì cuồng đao luôn nhá à không vừa bảo là không cuồng đao mà nhở nhưng mà bây giờ đồ này thì nói chung là chỉ lắp được mỗi cuồng đao thôi thành ra là không lắp thì cũng chả lắp được gì khác nên thành ra là cứ lắp đi nếu mà đánh nearly thì tích tiền được hết luôn này nhưng mà nearly hôm qua vừa chơi nhở thành ra nó hơi nhèm á mình muốn đánh một trận zone cho nó hay hay một tí với cả nó lớn lượng nó lạ lạ một tí nó mới mới á thành ra là thôi nhá khỏi tích tiền đi làm một trận zone cho nó gọi là mãn nhãn nguyễn long yasuba yasuba thì hơi khó anh tô ạ cho đép một con được không cho đép một con được không chắc là được chứ nhở ui nó hồi máu rồi anh em ơi hồi máu rồi khó một phát nữa một phát nữa một phát nữa phát nữa ui con đam mê yếu ớt quá nhở nhà này áp ca à nhưng mà có lõi huấn luyện viên à nhưng mà huấn luyện viên thật ra là cũng chả liên quan gì lắm thua thì là thua thôi thi chú và hello danh nghĩa nhở, một lần thi năm triệu đấy đậu donate vd năm k nhà không có gì ngoài tiền nhưng mà lo quá em tú ạ đỉnh vậy đỉnh vậy ê vậy phải thi đậu nhá cố gắng nhá cố nhá hoài nam ơi hoài nam chiều nay thi cố gắng nha cố gắng thi tốt nha không đậu cũng phải đậu đấy cố gắng lên cố gắng lên hoài nam chắc là tí nữa mình đi nhặt một cái găng trước anh em ơi để hướng đến một cái kháng hậu ứng cho con uh, cho con zone nhá con zone này không có kháng thì khó được chơi lắm xong rồi đồ còn lại thì mình nghĩ là lấy một đồ đam đi tại vì mình có phước lành rồi chả cần ờ, huyết kiếm nữa đâu mình nghĩ là đồ còn lại một là diệt hai là quyền năng ba là hai kiếm hay là vô cực gì đi hoặc là gì đó hoặc là bàn tay đấy một lần thi năm triệu à nói chung là bây giờ ôi từ từ lắp đồ nhở quên mất thật ra là lắp đồ cũng chả đép được nhà này chết nào nhưng mà quên anh em ạ ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten bây giờ có cách nào để cho ông hoài nam đỗ này thi đậu được à, cái môn gọi là speaking không nhở mình thì tiếng anh không giỏi cơ thành ra là không thi dùm mới là không không gọi là quét sinh được rồi nếu mà mình giỏi thì mình có thể quét sinh rồi đấy chịu tiếng anh thì em tú chịu tiếng anh ngày xưa em tú còn học được chứ càng lớn học càng tệ anh em ạ phế lắm ô mà này nãy giờ mất hai lợi tức rồi này thành ra là bây giờ không đánh nó thì không được anh em ạ thành ra là quyết định là chơi nó một ván nhá chơi nó một ván đi cho nó vào cho nó phong thủy đi đi nhà này nhà này có đánh nguyễn long vậy chết rồi có nhà đánh trùng rồi ấy không nhà này nhét sriu đi sriu đi bạn ơi đánh chung thì nó hơi khó nhà này chắc là đánh nia rồi này không biết là này có chơi cùng không tại vì người ta đang ôm cho mình là những con huyễn long trên bàn á với cả có zone rồi à. nhưng mà người ta lại không để con này làm nóng cơ thành ra là mình nghĩ là một là người ta đép hai là người ta chơi đấy cho giết một con nè đẹp một con nữa nhá không hân không cần hai con đâu nhưng mà nhà này có con này hai chắc là mình nghĩ là mình thua được đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp anh ơi u tí nữa thì đắt một con nữa anh em ạ con này hai sao kinh quá dăm ba cái ai eo em tú ăn chắc 500k rồi à phải không vậy phải không vậy zone này thì đi à sao mà đi được sao mà đi được kháng phép thì có kháng hiệu ứng mình đang thọt tiền quá thành ra lấy cái gì mắc mắc một tí nhá lấy găng hai tiền thì nó chắc cốp hơn tại vì cơ bản là tí nữa thừa găng thì mình lắp đồ nó xử lý nó hoàn hảo hơn nhưng mà cơ bản là kháng phép ba tiền mình thấy nó cần tiền hơn á tầm này cần tiền hơn á cần tiền hơn anh em ơi ngày xưa tính ra mỗi lần mà mình đi thi á mình chỉ tự tin mỗi môn toán thôi anh em ạ còn lại môn gì mình cũng phải gọi là khều khều một ai đó gọi là chỉ bài á tự tin mỗi môn toán nào tại vì các bạn là môn toán là thế mạnh của mình còn lại mấy môn kia phế lắm olap nữa à? olap à anh xin lỗi đã không ở bên để em nghĩ lỡ cả tuổi thanh xuân nhưng mà nãy giờ hình như là mình để ý không ra cho mình một con leona nào tại vì leona với cả con Lunu á tí nữa là hai con kiểu tanh cơ chính cơ mà bây giờ mình chưa ra con nào ui nhà này zone hai rồi zone hai rồi à bây giờ là phải xoay bài à mà cuồng đao thì một là xoay được nearly hai là xoay được xây da olap thì nói chung là khó xoay lắm tại vì cơ bản olap là con ờ, gì nhở olaf nó phải cần bát với cả vô cực cơ chứ bây giờ lắp cuồng đao đánh olaf nó hơi tù hơi tù trưởng hơi tù trưởng nhỉ? thì thì nói mà mấy ông cứ chỉ khoanh đáp án câu dài thôi à thì nói à à, à thì nói à thì nói thì nói chung là thì nói và thi nghe đúng không ngày xưa là có thi nói và thi nghe là hai bộ môn gọi là ấy tức là bán thở red đi để còn tắp ken lại anh em ạ để còn ếch lại ui zone hai và lắp cho mình là một cái crit phép à chưa biết là đánh gì anh em ạ nếu mà zone thì crit phép này mình nghĩ là tí nữa xoay qua con uh, à, đi ra vu thì đẹp hơn nhở ui gì đây thôi nhá chắc là bỏ nhá nhà này có luôn con đi ra vu anh em ạ có nguyên một con đi ra vu thì em tú chơi kiểu gì đây đi ra vu cuồng đao với cả cái gì nhở tam hợp một mảnh kháng hậu ứng một mảnh đối thủ ui ông này vào top rác rồi hay là mình xoay qua nida nhở nếu mà nida thì gặp bọn này có ăn được không ta nida à? hay là xoay qua gì nhở hay là quay xoay qua xây da xây da à hello tú chăm chỉ à hello văn trường nhá vt đánh nhẹ lên kim cương săn cái nào à được luôn á phải lẽ phải lẽ chiều nay chắc là mình like thêm bài thì nữa xong rồi tối đi đánh giải là binh là binh led mà thi lụi à mà mất năm củ thôi á hay là mình đánh nida nhỉ anh em nhỉ có nhà nào đánh nida chưa hình như là chưa anh em ạ có khi mình đánh nida luôn đấy chứ tại vì có nhà đánh kia rồi mình không ngại quá mình ngại chơi cùng quá nhà này không đánh Nida à, này đi đa thì nói chung là lõi này chơi vẫn ok ngon luôn đó chứ không phải là ok nữa tại vì con đi đa rất là cần hồi phục mảnh đồ khó nè ôi chắc là đánh đi đa luôn á chứ zone có một nhà ra rồi con ăn đi ra vu xong rồi mình cảm giác tướng nó không ra được cho mình nhé không ủng hộ mình lắm á nên là hơi khó em ạ để mà cố chấp thì nó hơi khó ui hai kháng thép lận nói chuẩn chưa nếu mà lấy găng thì nói chung là đồ thừa nó lắp dễ hơn chắc là mình rô một tí đã anh em ơi đi đa hai này đi đa này ui đi đa ra nhiều quá muộn rồi quá muộn rồi đi à quên ờ, ấy rồi quá muộn rồi leo na rồi nice bộ nida này dễ chơi chưa dễ chơi chưa anh em ơi dễ chơi chưa một cái kiếm đã em tú có yêu anh không em tú không em tú không em tú quý anh anh tô ơi yêu à yêu à có người yêu cứ yêu thôi cái anh tô này cứ lừa em tú rồi đang thường một cái tháng phép với cả một cái nước mắt đúng không em tú làm game nida đi ở à? đây đây đây đây đây lên cho em một bài nida gọi là chuẩn chỉ luôn lu sáu bắt đầu comeback nè hợp lý thua đi thua đi thua nhiều tiền hơn thua đi bắn bắn bắn ừ đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp hợp lý quá anh em ạ thua đau này mình nghĩ là hợp lý hơn đấy tại vì cơ bản thứ nhất là rao sau mình sẽ bách lại luôn với cả mình sẽ nhận là nhiều tiền mình đang có hai mươi tiền là hợp lý đấy danh vàng dạo này khắc nghiệt lắm mà đây đây đây đây đây đây làm nguyên một con đi đa ba sau ba chấm hai là còn gì ba chấm một bùm tiếp tế ba trang bị bú luôn ba trang bị bú luôn kiểu gì cũng phải ra một con đồ nida nữa hợp lý chưa kiểu gì cũng phải ra đấy ít nhất cũng phải ra được một cái gì đó dây chuyền này hơi cùi nhưng mà thôi lắp tạm cũng được chắc là cho con uh, tam ken đi tí nữa là một cái kháng hiệu ứng nữa là đẹp hợp lý tốt bán đi đủ tiền nhở ba ba à? nếu mà nếu mà nếu mà win á thì bán đi đủ tiền ừ. nếu mà bán đi thì win thì à quên nếu mà win thì bán đi đủ tiền anh em ạ thì chào 133 người đang xem chúc anh em một ngày mới một đầu tuần ờ, mới thật là nhiều ờ, gọi là cái niềm vui và thật là nhiều thành công nha thì anh em nào mới vào xem ở trên like để lại cho mình xin một like nhé anh em ơi cảm ơn anh em rất là nhiều đây thì trong quá trình gọi là leo leo từ ờ, vàng lên cao thủ đi có những cái gì gọi là nhỏ nhắn thì mình sẽ chỉ cho anh em nhé kiểu ví dụ mà anh em thắc mắc cái gì ấy hoặc là có cái gì đó cần trao đổi ấy mình nghĩ là thoải mái nhé cứ hỏi đi em tú thân thiện anh em ạ em tú thân thiện nhà này à, leona ba rồi nhưng mà csu ba người ta lấy hai cái lõi này mình nghĩ là Ui, nhưng mà nhà này có một con zone hai đúng không thì ra là người ta chỉ bắt để đép thôi anh em ạ tí nữa mà nhà này lên đủ bài ấy, thì bài nearly này không ăn được nhá kiểu bài nearly này bị cao tơ lắm anh em ơi bị bài sriu này cao tơ đấy tầm này còn chưa ăn được cái này tầm này cắn chưa qua được con tanh luôn à đâu ăn được tầm này nearly ba nó hơi i ba nhở nhưng mà tí nữa người ta sriu ba với cả người ta có quyền trượng á là mình thua chắc một trăm phần trăm em nam ôn bài đấy nhé tặng vt để vt chúc thêm lần nữa nè vt bú đấy cảm ơn hoài nam nhiều nhá chúc hoài nam thi phải là thành công nha không thành công là buồn lắm đấy không thành công là hoài nam cũng buồn là vt cũng buồn đấy thì chúc hoài nam thi tốt nhá để tí nữa vt đi để tí nữa vt gọi là ra gọi là cầu khấn cho ấy nhá cầu khấn cho hoài nam thi tốt nhá với cả chúc hoài nam thi tốt như cái cách mà vt đánh chung kết được chưa được chưa giá như mà giá như đấy là thi thi thi bộ môn tiếp đi nhở vì thì quá trình luôn cho hoài nam là bú rồi bú năm năm sao rồi nói chứ chúc hoài nam thi tốt nha bình tĩnh thôi mình nghĩ là cho dù là thi được hay không được ấy thì cũng một phần gọi là mình ôn luyện là bấy lâu bấy lâu ngày rồi thì bây giờ chỉ cần là bình tĩnh nhá làm gì cũng vậy anh em ạ thứ nhất là phải cần bình tĩnh đã phải bình tĩnh thì mới làm được mọi chuyện gọi là tốt nhất được chẳng hạn ví dụ mà thi gọi là fail ấy thì lần sau mình cố gắng hơn thôi mình sẽ cố gắng ôn luyện lại thôi chứ bây giờ cũng đến đến nước gọi là đi thi rồi bây giờ run thì cũng chả làm gì được cả nên thành ra là cứ để thoải thoải mái thả lỏng thôi thả lỏng thôi em tôi nghĩ là cũng không cần ôn đâu bây giờ cũng không cần ôn bài đâu chẳng qua là nên gọi là làm một cái gì đó cho nó gọi là tỉnh táo hoặc là gọi là làm một cái gì đó mà mình thích thú á thì cho nó nhẹ đầu hơn là ok nhà này giống lấy găng của mình đấy nhở chắc là không lấy đâu đứng vì đi gần găng thừa một cái kháng phép với cả một cái nước mắt à mình nghĩ lấy một cái dép đi nhưng mà lấy găng làm gì nhờ cung thì không lấy anh em ạ thấy chưa đánh đánh lỗi nhá cái này đánh lỗi nhá nói chung là lấy găng thì mình không biết là để làm gì cả nhưng mà nếu mà nếu mà để để chuẩn hơn ấy, thì mình nghĩ là nên lấy một cái cung tại vì cái cung thì đánh được olap luôn mà ông này lấy găng à lấy găng đợi gì đấy đợi kháng hiệu ứng à ảo ma canada nhở lên cấp thì có kẹp được gì không làm con thú tượng cho con này châu châu đã nè hmm, lên cấp kẹp một con này vào và đần đấy nhưng mà thôi chả có con gì kẹp cứ kẹp vào nhá buồn vì không được 500 k hay là buồn vì bạn nam thi rớt về em tú á nữa nữa nữa nữa tiền bạc đối với tú em tiền bạc đối với em tú không thành vấn đề quan trọng là một người phải vui giờ ví dụ mà thi rớt thì hoài nam buồn đúng không mà hoài nam buồn thì chắc chắn là em tú cũng buồn rồi chứ không tiền bạc đối với em tú không, không là cái gì anh em ạ thật buồn vì nam buồn vì nam thi rớt thôi bây giờ ai thi rớt mà lại vui đâu đúng không anh em chẳng lẽ bây giờ bạn mình buồn mà mình lại vui à không được không được elite à ô ô ô ô ô ok ok ok lỗi em tú lỗi em tú không để ý anh em ạ à. thế cho elite vào là tích được tiền rồi lỗi em tú nhá lỗi em tú nhá sorry mọi người không để ý không để ý xem chùa mà được nhiều huy hiệu quá nè từ từ nhá huy hiệu mắt kính là gì đấy anh tô đại tiệc sao kiếm được khí tặng đã năm sao trở lên trong lễ hội sao diễn ra từ ngày 15 mà cứng nhà ác nhà ác nhỉ người tặng sao cấp độ hai à hay quá anh tôi giờ không ôn thì bốc kích là vì gì à? nữa nữa không ý mình là tầm này bây giờ nhá hai giờ là thi rồi mà bây giờ đang là 11 giờ 11 phút rồi bây giờ ôn thì kiểu nó hơi trễ thật mọi người công nhận không ôn bây giờ thì nó hơi trễ nếu mà ôn sớm sớm thì để cái đầu óc nó thoải mái thì ok mình không nói gì cả bây giờ gần đến giờ thi đến nơi rồi gần đến nước rồi bên nhảy thì ai không được anh em ạ không ổn lắm thật cái này mình nói thật không ổn lắm thì nói chung là cái bài nida này trong quá trình gọi là mọi người lên cấp để kẹp bốn hóa hình hoặc là kẹp một cái gì đó xịn xò hơn thì anh em có thể kẹp đấu sĩ tạm nhá kẹp đấu sĩ ở đây để làm gì thì mình để mình giải thích qua một tí cho anh em hiểu này thì thứ nhất là cái hệ hóa hình này là biến hình cho thêm máu tối đa 50% máu cộng thêm đúng không thành ra là anh em càng nhiều máu thì khi mà biến hình á thì cái con hóa hình của em sẽ càng càng nhiều máu nên là mình kẹp đấu sĩ thì kẹp đấu sĩ thì nó tăng máu cho cả team á thành ra là con nida cũng được tăng máu luôn thì trong quá trình anh em chưa roll nico với cả roll ra được bộ form mạnh nhất ấy, thì anh em có thể kẹp đấu sĩ vào tạm nhá đấy giải thích qua cho anh em hiểu tại sao lại kẹp đấu sĩ được chưa vừa lõi một con swen kìa vậy à, vậy lỗi em tú á lỗi em tú á vậy thì để đâu thoải mái đầu óc xem vt à được luôn được luôn xem vt mặc dù là không có hài hước không có gì gọi là mặn mòi hết nhưng mà được cái vt kiểu thân thiện á vt lâu lâu hơi chuối bãi lần đấy nhưng mà xem vt cũng được nha hay á xem vt là đậu á thật tin vt một lần đi ờ, hoài nam ơi xem vt hôm nay không đậu vt bắt đền được chưa cố lên nhưng mà nói chứ làm gì thì làm cũng phải cố gắng hết sức ấy nhá làm bài trí thượng long đi anh á tính ra là hồi sáng mình mới làm con rồng ờ, rồng rồng xôn hai biến pháp sư nha mọi ạ con rồng đấy cầm ờ, con rồng xôn đấy mà cầm biến pháp sư á siêu lỗi luôn anh em ạ siêu lỗi còn mạnh anh cả con áo xin đấy mình thấy còn mạnh áo xin đừng xẻng nhá đừng xẻng nhá Nico cũng được ờ sách chọn ấn thì nói chung là cũng không ngon lắm sách chọn ấn thì tí nữa xài được cái gì nhở cảm giác bài này không cần sách chọn ấn với cả không cần mấy kia lắm anh em ạ lấy cấp rồi cái nhẹ nhẹ nè vui vui đe hai sao này cho con này vào đi tim băng à tim băng luôn không mọi người nhà này tim băng ngon này tim băng tí nữa cho con rồng mắc binh luôn hợp lý đấy hợp lý đấy tim băng được á mình nghĩ là để con elite gần gần con nearly đi để cho nó đánh giảm giáp mới là đẹp chắc là mình lắp tim băng luôn đấy anh em ạ mặc dù là con rna này không nhảy được xuống đây nhở nhưng mà thôi giảm tốc độ đánh mấy con ở trên này cũng được vậy may quá con nearly ui đang bảo may quá con nearly không bị cc nó lại nhảy lên ăn cái cc vào đầu ấy anh em ạ bịp nhở mình chưa kháng cơ có kháng là vừa rồi ăn nhà này rồi có kháng là không bị cc là ăn chắc rồi hơi đen anh em ạ hơi đen hơi đen hơi đen có kháng là ăn chặt một trăm trăm luôn á bây giờ chơi thôi ôn gì à đúng rồi nói chung là mình nghĩ để đầu óc thoải mái đi không cần gọi là ôn thi đâu đậu trong lòng vt à không đậu chắc tin vt đi gip me hai mươi tám điểm này học còn chưa dám tư vấn à nữa nữa gip me hai mươi tám điểm này học cái gì đấy ông gip đấy mà mọi người nhìn cái mặt chú bé đần vậy mà cái bêu hai mươi tám điểm này học à trong khi tính điểm lúc nào cũng phải là em tú tính hết anh em ạ khai sáng dựa hơi với cả hàng chờ Valorant à hàng chờ Valorant thì chắc chắn là mình không lấy rồi dựa hơi thì tí nữa mình không dùng đấu sĩ khai sáng hơi cùi xoay Loren và tàng thư bí mật và bạn thân à bạn thân thì tăng tốc đánh siêu nhiều còn Loren thì nói chung là lấy thêm một đồ tanh thì ngon mình nghĩ là để để chắc cốp thì lấy cái này đi uh, có cái này rồi nhá hợp lý này mình có thể lên cấp luôn nếu mà đánh vội thôi mình nghĩ là lên luôn đi tại vì mình có thượng long bù lại ít tiền nó cũng khá là ok rồi chả sao cả đánh vội một tí bây giờ dùng cái này thì ra là cái gì ngon anh em nhở chắc chắn là không có hóa hình rồi thì mình nghĩ là nếu mà cái ngon nhất thì chắc là cái ngọc long này mà cái ngọc long này thì tí nữa mới dùng được cơ tại vì tí nữa có con nico ấy thì mình sẽ dùng nhá gặp mày này không biết là win được không nhưng mà mình úp tám rồi đấy có con gna cầm cái tim băng ấy nó nhảy vào đây được thì đẹp này nhưng mà con gna này bây giờ nhảy qua đầu ấy nó không bị nhảy qua nhỉ anh em nhở đấy nó không kiểu nhảy bập bênh á bập bênh nhá nhảy dưới trong năm năm có phải là hay không nó nhảy vô đây rồi nhảy vào đây là tim băng con này là để đi rồi đấy cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào chưa đi máy cào hello anh hạ vân thiên qua xỉn quá không xem em tú live khuya được à không sao nhạ vân thiên ơi cuối tuần mà cuối tuần lâu lâu cũng phải gọi là say một bữa không sao không cần ôn thi á à anh à không ý em tú là bây giờ xét nút rồi ấy thành ra để đầu óc nó thoải mái thôi tại vì bây giờ bạn ấy hai giờ thi rồi đúng không mà bây giờ hai giờ thi mà bây giờ là mười một giờ mười sáu rồi mình nghĩ là nên xem hoạt hình đi xem hoạt hình hoặc là nghe nhạc nói chung là trước khi đi thi thì thường thường mình hay nghe nhạc hơn kiểu mình nghe nhạc gì cái bài gì mà mình thích á là ok đấy thì bài gì mình hay spam thì mình nghe thôi dạo này mình đang spam một bài đó là bài dạ vũ tự nhiên có cái điệu huýt sáo anh em có nghe bài dạ vũ chưa cái điệu hít sáo khá là hay hoặc là em tú nghe bài uh, nghe bài gì nhỉ dạ vũ với cả bài uh, bài in idn ấy cái bài mà gọi là kiểu nhạc chiêu chiêu ấy in the end thì love me can it lost you as I so far and they so far đấy em tú hát như vậy thì mọi người có hình dung ra được bài hát đấy chưa bài hát đấy khá là nổi á kiểu lâu lâu mình nghe một cái gì đó lướt trên story á mình thấy hay hay thì mình hỏi cái cái người story ấy là bài bài hát là gì luôn anh em ạ thành ra là tiện mà kiểu gặp gái xinh ấy làm quen luôn ui kiểu lâu lâu gặp gái xinh đăng đăng story xinh xinh á xong rồi kèm một bài nhạc gọi là hay hay á mình sẽ gọi là giả giả vờ gọi là hỏi thăm dò bài này là bài gì nhỉ bạn nhờ đấy <laughs> là chúng ta kết duyên thôi chúng ta kết đôi thôi cho VT xin cái găng VT gần găng ai nít găng được anh em ạ chạy qua đây rồi làm nó kháng nhá con nearly này bắt buổi gần kháng nhá mọi người ơi không có kháng đánh hơi tù á em chè đại học bách khoa còn còn chưa tư vấn à em chè đại học bách khoa nên xem tú like và nghe em tú nói phép về chuyện tình cấp ba mới có tâm lý thoải mái để đi thi thi mà không chuyện tình cấp ba đấy hello thấy anh nhá bài đấy nghe buồn anh nhá bài đấy mà nghe buồn hả phải không vậy ê từ từ nhá tí nữa mình có thể kẹp lôi long đúng không anh em nhờ lôi long à hoặc là mình kẹp ám long đi mình nghĩ là kẹp ám long chắc là đẹp nhất nếu mà có hoặc là lôi long anh bật luôn đi anh hát chả hiểu gì không được bật đại bản quyền đấy tính ra là bếp mình đã gọi là chưa có nhiều tương tác chưa có cái gì cả còn bật mấy cái đấy nữa lên chết cơm đấy hôm bữa mình mới bị gọi là xếp la một lần đấy anh em ạ không được không được hôm bữa bị xếp la rồi hôm bữa bị bản, bản quyền một lần mọi người thương tú dùm em tú ăn vở em tú lý do em tú đàn gái à không hề mùa này con rồng lôi long lỗi đam hay gì á anh ơi á con rồng lôi long á con rồng ấy mạnh rồi à mọi người thật ra là không phải lỗi đam đâu mình nghĩ là nó kiểu kiểu nó mạnh hơn so với phần còn lại cơ bản là nó cũng là một con mười tiền mà anh em thành ra là lên được thì mình nghĩ là nó mạnh như thế cũng là đúng nhưng mà công nhận là nhiều lúc nó cũng hơi mạnh thật nhưng mà mạnh thì mạnh nhá gặp mấy ông sát thủ ba sao cũng hơi khó chịu ấy chứ đùa đâu hay là cút mỗi đêm không không cút mỗi đêm ấy lắm nó nhàn lắm kiểu lâu lâu là một hôm nó mới hay chứ hôm nào cũng cướp thì nó hơi hơi hơi gọi là kiểu nó thân thuộc quá rồi đúng không thì anh em ơi hiện tại đang có 217 anh em đang xem này mà bây giờ mới được có 79 cảm xúc thôi thì mọi người ai mà đang rảnh tay thì cho mình xin một like một share ok. À, một like hoặc là một tim hoặc là một ha ha một wow một buồn một phẫn nộ gì đó vào cái livestream này nhá thì được thì anh em like với cả tim thì mình sẽ thích hơn cảm ơn anh em rất là nhiều nhé chúc anh em có một tuần mới khởi một tuần mới thật là tràn đập tràn ngập niềm vui và tràn ngập tiếng cười khi xem buổi lai của VTT. Gặp nhà này à? Nhà này nhiều máu nhỉ anh em nhở? Chơi game dễ chưa? Ê, nhưng mà sao ông này xếp con xếp thấp thấp ấy nhở? Ông này đỏ đấy. tám mươi ba máu set ba nhà mạng ạ, mươi tiền. sáu cuồng long, ba chiến binh rồng, hai đấu sĩ. Kinh thật. Còn lấy thêm mấy chiến lợi phẩm nó chắc cốp cơ mà. Mình sợ tí bài mình không ăn được bài đấy chứ. Bài mình kiểu hơi bị cao tơ một tí. Kiểu ờ, kiểu con con xét đam tay á à, quên con xét tay gần á nó sẽ mạnh hơn con con tay dài anh em ạ nhà này vẫn đang eco à có một phong cách chơi rất là lì giống vt nhá hay á tán hoa hoặc lạc diệp ơi mình đánh giá là bạn này khá là lì lợm này không biết là bạn có bách được hay không thôi tạo giải đi anh nhá tạo giải thì đấy tiền ăn còn chưa có tạo giải thôi trả bù cho con sôn mười tiền mà lần là ừ, nói chung là con sôn mình nghĩ là bắt buộc phải cần một cái dép thiên thần luôn đấy à, quên bắt buộc phải cần một cái ấn pháp sư luôn thì nó mới mạnh được không nó hơi cùi không ngon lắm nhở đổi lại đi mình có ba mươi lần đổi mà blue kiếm súng không ngon luôn lại lóc ui binh bờ anh binh nhưng mà theo mọi người thì mình có nên lôn mình có nên rôn rau này không nếu mà rôn thì mình sẽ rôn gì mình phải ước ước trường trước thì tí nữa mình rôn thì mình sẽ bỏ con này với con này ra mình kiếm một con nickel vào một con nickel thay con này vào xong rồi mình dùng ấn này ra để lấy thêm một cái ám long hoặc là một cái gọi là ngọc long là đẹp đấy thì theo anh em mình có nên roll round này không hay là mình eco lên chín mình nghĩ là mình roll một tí nhở tại vì bài tầm này thì nói chung là bọn đấu sĩ cũng hết tanh nổi rồi mình nghĩ là nên roll một tí thì sẽ gọi là chắc chắc cốp hơn hello hải đăng nhé hello em nhá con đó không mạnh nó chỉ mạnh khi người cầm nó là em thú thôi à, ác mà ác vậy nịnh à nịnh à mấy ông này nịnh à em thú cầm thôi nó vẫn yếu không mình nghĩ là rôn một tí nhá không lì đâu anh em ạ na lông hai à chả để làm gì con đồng này hơi củi, con đồng này thì ok này xài được này tao xin hai con gì đó con nico của tôi đâu má mình nghĩ là mình sẽ lốc tanh lên thôi là ok rồi chả cần phải suy nghĩ gì nhiều cả nhà này cứ làm con Ezreal với cả làm con uh, gần nạ con ấy nhở Lee cũng được thật ra là lốc con uh, Leona được thì đẹp hơn nhưng mà hình như là không có vị trí để lốc Le ờ, Leo anh em ạ lốc là con Ezreal mình nghĩ là khá là ngon rồi đấy không biết là có ăn được không u uh, con gần nhảy khá là đẹp nha tim băng được luôn nè cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào cào win rồi anh em ơi hai lốc chí chưa làm thêm một con nico nữa ở xài sách ấn nhá <clears throat> lên chín à lên chín à đấy anh tú phải update anh tú mới win ở nhà đấy đấy không không update thì mai win Ui, con rồng người ta nhiều đấy cống hiến đấy nhở thôi mình nghĩ là rôn nó con ấy đã đây rồi ai à, chưa kịp xếp anh em ạ năm hóa hình năm năm cái gì gì á ui ui trí tuệ một pha lốc trí tuệ chưa à? hết rào mình xài sách ấn nhá hết rào đi anh em ạ cho nó phong thủy được chưa lên chín thì anh chúc nhá chúc nhà cuồng long mạnh lắm ở đây đây đây giờ lên chín được thì đẹp này ui cần win đấy quyền win đấy cần win đấy hợp lý đẹp quá anh em ơi không lốc được pha đấy với cả không rôn là thua rồi hợp lý chưa đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp ok vừa lốc hay vừa gọi là xếp bài hay đỉnh cao vì gì ừ nhá xếp lại đấy anh em ạ con này con này con này mình nghĩ là cho con này đứng cạnh cái này đi là đẹp xong rồi cầm con này đi lốc nữa là ok và đó là ngọc long ám long chiến binh rồng à chiến binh rồng thì nó kẹp con da sùa vào được đúng không cũng khá là hay còn nếu mà ám long thì tầm này mạnh luôn thôi mình nghĩ là chiến binh rồng cho con neko đi tí nữa mình kẹp thêm một con gì đó vào nhá thì bây giờ mình đang thừa một con hóa hình nè mình có thể bỏ ra tạm cũng được wow lốc đại mà lại hay anh em ạ được chưa ủa sao tên này là biết chè, tên này em tú để từ mùa trước rồi anh em ơi tại vì mùa trước thì trước khi chè nghỉ ấy, thì mình để tên này gọi là tri ân anh em ạ một kỷ niệm đẹp có kháng hiệu ứng gì khác nha trả thù cào cào cào cào cào cào có kháng hiệu ứng mà mình thua hả ê con này rác vậy ai da thua bịp nhờ thua kháng ứng rồi kháng ứng mà to à yasuo dạ cầm cốc không ngon lắm sojin tim băng dây chuyền có đổi thủ thủ ông ta nhưng mà thôi cho thì cứ lấy nhá cứ lấy con yasuo dạ vào đi anh em ạ ba chiến binh đồng với cả nó lấy một chút cc luôn khá là ngon thì bây giờ mình có thể bỏ tạm con gần a ra trước tí nữa mình thay con à, rồng vào thì mình kiếm con gần a lại sau tại vì mình cũng đang thường ngọc long á để con này thì nói chung là nó nhiều khi nó gây đam được đấy như vậy tạm trước này là đẹp hợp lý chưa cho con nico đi nhở con nico của mình cơ bản nó đang là một con tanh nhá thành ra là cho con nico đi cho con à, này cầm tim băng đi tí nữa mình đổi sau đấy gặp bạn này thì lúc con uh, quỳ rắn nè gặp bạn này à. tính ra là họ toàn để lốc bên này nhỉ anh em nhở vậy đi seven nico ở dưới cô vờ sập bọn sát thủ nhá nó vừa có đam vừa kiếm súng rồi máu ghê lắm nó hơi kinh em ạ với cơ bản là mình cũng là một con một tiền với cả người ta cũng có lõi đẹp quá người ta ba lõi đều xài đủ hết anh em ơi đấy con dna này dí dí dí vào chưa chưa chưa giết được con rồng này cơ mà nhưng mà con bike anh em ạ bike điên đấy đấy để con nico ở dưới nó khác bọt ngay cào cào ui vẫn thua hỏng thật hỏng thật vẫn thua có bạn thân có cái thứ mà vẫn thua con olaf sát thủ này à olaf rác nhở vì bảo sao em ơi chắc là mấy ngày nữa là nó update rồi thì con olaf này hết rác là ok mình mặc dù là xếp cao tơ lắm rồi đấy chứ nhà này chắc là không cần xếp xuống đâu mình nghĩ là nhà này thì xếp lại lên trên đi cố gắng lốc con à, ấy nhá nếu mà gặp hàng xét thì lốc con xét lại là được chết rồi không lốc được con xét lần này không biết là có win được không xong còn đam con sen nữa cơ thành ra là hơi ghê một tí ui con xét đấm một con eco này cũng khá là mất thời gian nên chắc là mình sẽ win được thôi anh em ơi được được được nhưng mà mình chưa có đồ giảm hưu nhá mình quên mất là mình chưa có đồ giảm hưu đấy tí nữa làm một cái quỷ thua là một cái giáp lửa nữa là đẹp là đẹp hợp lý chưa live xuyên chưa à? anh tú à chắc là em tú live đến tầm ờ, mười hai rưỡi một giờ thì không phải em tú đi ăn nữa anh em ạ đi ăn nữa xong rồi chiều em tú live nhá chiều em tú live để còn tối còn đi đánh giải tại vì tối nay mình đi đánh giải nói chung là tầm khoảng ba game <laughs> nhưng mình để xem nhá nếu nhiều khi quán nét đánh live được thì mình sẽ live đánh giải cho mọi người coi luôn được chưa anh ơi anh chè bị sao dậy không thấy like nữa anh chè bị ngộ độc thực phẩm đấy anh em ạ anh chè bị ngộ độc thực phẩm nên là nghỉ like luôn nhá tại vì mỗi lần mà gọi là like vào mười hai chơi chè hay bị đau bụng thành ra là chè nghỉ like lại chạy à sao lại chạy được em tú có chạy đâu em tú có chạy đâu một cái quyền lăng à quyền lăng cho ra su nhỉ anh em nhở ra sủ không cho một con ra sủ không cho một con ra sủ hay là ơ cho con này trước đi nhở tí nữa cho con rồng sau là đẹp giao sau mình lên mình rôn nhá chè cũng thèm miếng giải cả vi đi chè ra đây đi chè chè có muốn không có thèm thật không vi đi đặt cho chè cái vé luôn đặt cho một cái vé ra đây luôn hứa cặp này riêu này thì nói chung là một hai à một hai thì là ô này đúng không không biết là có phải gặp này sriu không thì mình lốc con leona cả lốc con sriu ở đấy một con đam một con tanh rồi không biết là có ăn được không ấy chứ chiều đi học không coi anh like được rồi à không sao không sao em ơi nếu mà em đi học thì em cứ đi học đi nhé còn lúc nào mà em rảnh thì em coi anh gặp chết rồi nhưng mà con lia ly luồn góc này thì hơi xấu anh em ạ với cả bị con sriu focus rồi rồi chắc là mình thua rồi gặp cái nhà này nói chung là Damon Leona thì hơi mất thời gian mình nghĩ là tí nữa phải kẹp các thứ các thứ ra xua bạc hai các thứ rồng á kiểu cc trồng ở nhà này thì mới ăn được còn nhà top một này thì có con đi ờ, ra vu hơi kinh nhở anh em nhở soraka à? mình rôm một tí á mọi người ạ không cho em tú chó đỏ một lần ra ờ, sivena sớm nè chó đỏ một lần thôi soraka nữa à? không chó đỏ nổi rồi anh em ơi mình cần một con rồng ấy để cho nó mạnh hẳn luôn gặp lần này không biết là có chết luôn không ấy chắc là không chết đâu nhở tại vì cơ bản là nhà này thì ờ, cũng đang gọi là ấy á bị lốc ấy thành ra là mình nghĩ là không đấm chết được mình trong vòng một rau đâu chắc là đét được một tí hai hai đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp rồng vẫn sống nha tim băng không tim băng không được được được vd lên top một chưa vd ấy vd chưa vd top ba anh em ạ vd top ba thôi vd gà lắm sao mà lên top một rồi anh em chắc là mình chỉ đánh lên top hai xong mình dừng ấy không có gọi là trình á lên top một thì nó hơi kỳ anh em ơi soraka hai à cứ lên đi nhở chả mất mát gì tí nếu con rồng thì cũng thay con này rồi cứ để con ra xuôi nhá tí con rồng thay con này là là năm hóa hình năm hóa hình thay con này nó là sáu hóa hình à wow tức là mình không kẹp bạc ồ oh. ai da tay chậm đấy nhở tay nó hơi chậm anh em ạ ui lốc hai con ở giữa hai con co luôn mà cay nhở ai à, quên hai con bên cạnh chứ không gọi là hai con ở giữa hai con bên cạnh đi chết rồi như vậy thì con xét đập chết ông ta à không không không không nia ly cào chết luôn ông nia ly ui chiến lợi phẩm mà giống hút luôn đấy đừng vì đi xài tiền với vd hết tiền rồi nhưng mà cho vd sống sau này với chưa chết chưa chết chưa chết chưa chết hợp lý hợp lý cũng là kiểu hai nhà đánh cần rồng mà nhà này kia ra được hai con nhà mình không ra được con nào mà yasuo hai cầm nước mắt nè à? sẻng máy chiếu kim long các thứ mình nghĩ là lấy ra thua hai cầm nước mắt nó cũng chả giải quyết vấn đề gọi là tất cả đấy vấn đề của mình bây giờ là cần một con rồng nếu mà không ra được thì chắc là mình bán con này đi mình roll nhá mình ôn in á nhờ mình mất gần na luôn rồi à không có gần na à không có gần na tầm này còn ra được gần na không ta đây rồi chắc thì mình bán thì mình đi đây rồi có vd một con hai sao đấy ta xua hai hai còn đi hai cũng được là xua chưa hai thành ra là mía không chả cần ấy đâu chả cần cho nó đồ đâu khi mà nó hai sao ấy, nó câu câu kéo được thì ok nhưng mà giống lốc được vẫn thua ấy nhở cảm giác tay của mình con nico một đấy vẫn đang hơi yếu nha mọi nhà này mới update cái gì mà mạnh đấy cảm giác mình lốc đồ mà thua thua vẫn cần thua này ảo nhở mới update là cái gì hay sao á yasuo hai à Tôi bỏ đi tàu đi một con đấy nhá ô đi một con đấy nhá neko hai trước à được Neko hai Chiến binh rồng chắc là vẫn cho con đấy thôi nhở. Vấn đề là con Gna của em em vấn đề là con Gna nè, em tú rôn ra rồi đấy. Bận quá nên unfollow luôn rồi anh ạ. À, nữa nữa Tuấn Anh ơi. Tuấn Anh bị khùng rồi à, Tuấn Anh không được. kiểu gì à đủ cái đấy cái ông này có biết đổi không vậy ê chơi game không ấy à chơi game không dùng ờ, không dùng thao tác tay à chỉ dùng gọi là xếp bài thôi à chỉ dùng dùng gọi là bài để ra thôi à ông này không đổi luôn chơi game không đổi chịu rồi anti mấy ông tên tú à sao lại anti mấy ông tên tú được cay chưa <laughs> cảm giác đánh cái ranh à, ranh vàng ấy nó còn khó hơn đánh thách đấu ấy anh em ạ thật sự thật sự luôn cay chín mươi bốn điểm không <laughs> trình à, người ta không có não để hack à ờ khoe cái khoe cái khoe cái khoe cái À, lên đầu em Gipmy ngồi một xíu lên đầu em Gipmy em Gipmy đang gọi là về về quê ăn tết anh ạ quên <laughs> nhầm về quê gọi là thăm nhà thành ra là mình xin phép gọi là lên đầu Gipmy ngồi vài ngày cái hai ngày đi chắc là xin hai ngày trên đầu Gipmy cái xong rồi chiều nay em tú leo lên top hai nhá xong rồi em tú chắc là để top hai thôi lên top một thì phải cần thêm thời gian gọi là luyện tập những cái bài kiểu cho nó nhuyễn nhuyễn á lanh vàng suy nghĩ gì rồi hack não rồi à? tại vì mình nghĩ là kiểu gì người ta cũng bị lốc một hai lần rồi thì người ta sẽ kiểu để ý thôi nhưng mà không em ạ vẫn không ờ cay. bye bye vt em nam ngủ một tí rồi đi ra trận đây à ok nhé em nam ơi chúc em nam thi tốt nha <clears throat> chúc em nam thi thi qua môn nhé anh xin lỗi đã không ở bên mỗi lần mà anh tô cho mình kèo là mình không bao giờ ăn được anh em ạ kèo của anh tô ăn khó thế anh tô ơi anh tô nguyện là ánh sáng thiên đường bay qua ghé thăm giờ đây em đang ở đâu nhưng mọi người ơi nếu mà tối nay mà anh em nào ở gần hà nội á ở gần cái khu gọi là quán nét kia thì có thể qua giao lưu với mình không kiểu ra chơi với mình cho mình vui á mình sợ qua đấy mình không quen ai ấy, hơi buồn anh em ạ thành ra là anh em nào mà ở gần đấy thì có thể qua chơi với mình nhé qua chơi với vt nhá mọi người ơi kiểu ví dụ á kiểu qua chơi với mình á ví dụ mà có ông nào gọi là chơi mình á thì anh em có gì bảo kê mình nhá <tsk> kiểu lao vào giúp mình đấy không biết là có anh em nào có muốn đi không biết cách đánh top một để ăn kèo không à em tứ em tứ khó em tứ khó tối gặp đánh tem em nè tối tối tem em đánh à tem em là tem nào đấy bảo mình anh đánh ở chỗ nào á anh đánh ở anh đánh ở tầng năm sảnh văn phòng tòa n 3 t ba à nà n nói chung là ở quận bắc từ liêm hà nội đấy quận bắc từ liêm hà nội nếu mà anh em nào gọi là rảnh á thì đi ra ngoài đấy gọi là giao lưu giao lưu vui vẻ anh em ạ mấy ông tên tú toàn tú ủ tú tiến lên tú lốc tú ba cây à không <laughs> không à mình chỉ thích không tính ra là ngày xưa thì mình thích thích chơi môn bộ môn gì nhỉ nếu mà gọi là trong môn trong những cái môn đánh bài ấy, thì mình thích bộ môn à, gọi là liêng nhất mặc dù là mình chơi cái đấy không giỏi nhá kiểu mình hay bị hù á kiểu hay bị hù kiểu người ta bài có hai ba nút á nhưng mà người ta cứ tố láo là mình cờ cậu cờ ut anh em ạ nhưng mà mình thích chơi cái bộ môn đấy không phải thích chơi đâu thật ra là thích xem á kiểu lâu lâu có mấy cái quân bài gọi là mấy cây bài gọi là hai người đều bài to á ui tố năm chục theo năm chục thừa một trăm theo một trăm ờ, thừa hai lít không phải theo hai lít thừa năm lít rồi cứ thừa thừa thừa thừa như vậy ấy. kiểu coi mấy cái, cái cây bài đấy hay nhỉ anh em nhở xong cuối cùng mở ra cuối cùng một ông một ông tịt với cả một ông <laughs> hai nút không ờ toàn là mấy ông kiểu mõm mà mấy ông mõm mà hay ấy, cái đấy hay ấy nhưng mà mình chỉ thích xem anh em ạ tại vì chơi cái đấy thì mình nghĩ là phải cần ờ, cần ờ, cần nhiều cái kinh nghiệm á thành ra là mới chơi được nên là mình không chơi anh em ơi chơi mà cái đấy hơi khó yếu tâm lý à tú này à, tú tú này tú tệ nạn rồi không mình chỉ thích xem thôi chứ còn chơi mà cái đấy thì em tú chịu bốc Poker D à? Không, không, không. bốc Poker mặc dù là mình xem cũng nhiều ấy nhưng mà mình không hiểu gì cả anh em ạ. Tại vì mình thấy nó cũng nặn nặn nặn nặn nút đấy nhưng mà mình chả hiểu gì hết. Kiểu lâu lâu mình xem nó vui vui thôi. Kiểu lâu lâu vào Discord đấy có mấy anh em chơi ấy, thì mình xem gọi là hai ba trận xem cho nó vui vui. Còn lại chả hiểu gì nên là cũng chả chả ham lắm nghe vậy sao à tính ra là hồi tết ấy hồi tết thì nói chung là công ty mình có một đợt gọi là bị à, dính à, dính câu vịt anh em ạ hồi tết à, vừa rồi thì tiêm mình à, công ty mình cũng bị dính một đợt câu vịt thành ra là mình ở lại à, ở lại công ty ăn tết cùng mọi người trong công ty thì có các anh trong công ty với cả anh sly gip các thứ ấy. <laughs> thì nói chung là thì nói chung là tết mà cũng gọi là chơi bài vui vẻ một tí thì à, hồi đó là chơi chơi chơi cái gì mà hai cây xong rồi rút rút đấy anh em ạ hai cây xong rồi rút rút đấy là cái bài xì rách hay là bài gì ấy thì nói chung là tết vừa rồi thì mình chơi thì mình à, thắng anh em ơi mình ăn tiền được của anh sla với kíp mi hơi tội nghiệp một tí nhưng mà mình ăn được mình ăn được và mình à, đầu tư cái kính mới này à thành ra là cái kính này là nhờ anh sla với mi ấy đầu tư ấy hiểu là ham mà anh à không em cũng hiểu trách huy hiệu à huy hiệu gì ấy huy chương ấy công an đã xem mà chơi ngày tết vui vẻ có tầm 10 000 đến 50 000 mà công an đã xem mà vd có phải là chơi kiểu gọi là chơi mê chết mệt đâu có phải là nghiện đâu vd chơi vui vui thôi đánh giải có stream không anh chắc là không nha mà cơ bản là đánh giải ọp mà thành ra ra quán nét không biết là nhiều khi có có ấy không nhưng mà chắc là không stream đâu thành ra là anh em nào gọi là ở gần đấy thì ra gọi là vui vui với anh em được giao lưu với team mình một tí uhm, hải tặc này thì nói chung là hack tiền được đúng không ui form này đép ngon này anh em phong ngọc long này thì đép là dễ nhất rồi đấy con này với con này vào nữa đỡ cần một bãi cát tình yêu cho đời nhẹ thêm đắm say chỉ cần ngồi cạnh nhau phút giây ai đủ đấy tú chơi hay quá à? có đâu anh viết em ra mà chơi hay bằng anh được em chỉ chơi đỏ đỏ thôi thích trêu thôi anh viết trêu thôi một người anh gọi là đi đầu gọi là về nẻ tiếp đi mà cứ trêu của em thôi em chơi toàn đỏ à, anh phí đời hai con ai chốc mà mình vừa bán mất à hmm. một con này với cả một con này một con này đép cũng khá là ngon đó tính ra là bộ pháo đầu game á mà anh em có tam ken á thì anh em nên đép theo bộ pháo còn nếu mà không có tam ken thì thôi tại vì thứ nhất là con tam ken nó tanh sâu thứ hai là nó cũng kiểu à, đi với con zin thì nó hợp hơn một tí đấy đấy tú trong tên anh là bài bạc đúng không mà không bài bạc gì đấy bài bạc bỏ ngay đi anh em ạ một cái nước mắt một cái, cái nước mắt à quên một cái nước mắt một cái sáng phép và một kiếm à hơi cùi nha anh em nào ui mua mấy con này lại đi tí nhiều khi là kim long thì mình chơi kim long sao lại chơi đích này à em tú chơi vui vui một tí khổng lồ hóa ấn ngọc long à huy hiệu ngọc long thì đép dễ hơn còn khổng lồ hóa thì nhiều máu nhưng mà mình nghĩ là không cần nhiều máu lắm đâu trái tim pháo thủ à trái tim pháo thủ thì vừa rồi mình không mua zin x rồi nên là bỏ luôn lấy ấn ngọc long hoặc là khổng lồ hóa thôi mình nghĩ là lấy ngọc long không tệ đâu nhở lấy ngọc long đi tại vì mình cảm giác cái form ngọc long nó đang ra cho mình á thành ra là lấy đi lên cấp thôi chắc là bán con lợn này đi hoặc là bán con kê này đi cũng được mình nghĩ là bán kê đi mình tính cho con gần na vào thì nó nó nó ổn áp hơn á gần na vào thì ít nhiều thì nó cũng ok đấy đẹp chưa đẹp như tranh vẽ chưa hay để bên này nhở để bên này thì mình nghĩ là đẹp hơn đấy ờ, ok bây giờ đồ ờ, một cái huyết kiếm huyết kiếm đánh shiozu nhỉ anh em nhở hay là một trận shiozu đi chứ bây giờ đép bên chín thì đánh nó cũng mấy bài cơ bản quá là một trận gọi là shiozu cho nó hay nhá huyết kiếm luôn tần na cho con này cho nó là chiêu nhanh cũng được idol vd vừa đẹp trai vừa chơi game hay có thể cho anh bay 50 k không mà cho anh fit luôn cũng được chứ sao lại may được riêng fit là cho luôn chỉ cần là anh fit ờ, anh fit cần thôi mấy cái anh fit streamer gọi là giàu nhất nhì việt nam cứ thế thôi stream gọi là nhất nhì gọi là tft làm việt nam rồi cứ xin thằng em gọi là mới mới nhú thôi nhưng mà riêng anh fit xin thì mình mình mình lo được anh em ạ cơ bản là anh fit cũng giúp mình nhiều rồi chứ giúp từ ngoài đời lẫn trong cả gọi là ngành nghề luôn anh em ơi fit mãi đỉnh anh fit mãi đỉnh thành ra là ngày xưa mình xem uh, mấy anh em bên tg nhiều thành ra là chơi cũng tiến bộ chứ đâu phải là tự nhiên mà mình chơi hay lên đâu anh em thành ra là cũng phải qua một quá trình gọi là học hỏi đấy nói chung là mùa đầu thì nói chung là mình ít xem mùa đầu thì nói chung là mùa một đấy mùa một thì mình ít xem hơn ngày xưa cơ bản là mình bị mất nick năm năm á mình bị mất nick năm năm do bị kiểu lừa vcsb á thành ra là lúc đấy mình đang kim cương hai năm năm thì mình bị mất nick thành ra là mình chuyển qua chơi bộ môn cờ ui mất luôn cái kim long rồi này mình chuyển qua chơi bộ môn cờ thì nói chung là ban đầu à, mùa đầu mình chơi thì nói chung là tầm gần cuối mùa rồi nên là mình chơi được à, tầm mình chơi lên được tầm đại cao thủ 950 điểm ấy tại vì lúc đấy mình nhớ là thách đấu là phải tầm một ngàn không năm mươi cơ thì mới lên thách đấu được mà mình đánh mùa đầu gọi là không qua gọi là xem ai hay là gì nhá mình nhớ là ngày xưa mình chỉ xem gọi là livestream vui vui thôi thì mình xem kiểu của của anh tú sena nè anh tú sena rồi à, anh à, anh kinh ngọc vua các thứ ấy. nói chung là ngày xưa mình xem game vui vui livestream á thì mình không có xem uh, tựa game mà là đấu trường chân lý thì sau này mình chơi đấu trường chân lý thì mình mới biết qua được anh anh châu anh izumin rồi mấy anh như kiểu là lai đời đầu như kiểu anh mạnh em mạnh mèo ấy đấy thì biết được qua một tí thì mình có xem nhưng mà kiểu không phải là xem để học nhá mình xem chỉ kiểu để chẳng qua là lâu lâu mình ép chúng chúng tìm game cùng mấy anh đấy thì mình xem thôi xong rồi thì mình à, mình chơi mình chơi một một thì mình lên được đại cao thủ chín năm điểm tính là lúc đấy hình như là mình nhớ là mình có xem anh bonzi đấy anh em ạ anh bonzi với cả anh uh, anh steel đấy anh bonzi với anh steel nhưng mà hình như là ngày xưa là anh bonzi ban đầu là like ở youtube với cả mình xem anh anh kiên anh kiên mà another gaming uh, mùa một tốt một thách đấu á từ từ nhá mình xem uh, kim long cái này là gì đã đồ này à không ngon lắm bình thường thôi tạm tạm nếu mà mình lên cấp thì mình cho được con gì vào không hơi chậm anh em ạ thành ra là thôi nhá hơi chậm rồi thôi eco lại cũng được mình đang tính kiếm một con chiến binh nhưng mà không có anh em ạ đâu chắc là mua hai con này đi đấy nói chung là xem ngày xưa là xem anh bonzi với cả anh dũng với cả anh kiên trước anh kiên nói chung là ngày xưa đánh khá là hay ấy kiểu đánh hơi hơi ít nói nhưng mà đánh đánh khá là khá là chuẩn định bợ à, có định đâu em tú nói thật mà em tú nói thật có cái gì em tú nói cái đấy thôi chứ em tú định làm gì mọi người định làm gì tú sena à? có anh tú sena ngày xưa hay mọi người tính ra ngày xưa cái cái mùa hai á cái mùa hai đầu mùa thì mình lên được ờ, thách đấu một nghìn hai trăm nói chung là thách đấu một nghìn bao nhiêu á một nghìn hai trăm năm mấy á là lúc đấy là mình được top mười hai top mười ba server thì mình nghĩ là mình cũng chỉ kiểu may mắn thôi còn chơi cũng chưa thực sự gọi là đến trình khúc đấy được cũng gọi là một cái cơ duyên may mắn thì mình lên được top mười hai server một nghìn hai trăm bao nhiêu á thì mình uh, mình đặt tên uh, giống giống anh tú sena ngày xưa mà anh tú sena ngày xưa in game mà tú never thách đấu á thì ngày xưa mình kiểu fan hâm mộ á mình là tú never cao thủ anh em ạ tú tú never cao thủ làm gần na đi nhở em tú đặt tên là tú never cao thủ được chưa fan em tú sela xem tú sela hay mà tại vì anh tú sela kiểu xấu hài á chẳng qua là cái vấn đề ngoài ngoài xã hội thì mình không biết nhưng mà trong ngành ờ, livestream thì mình thấy tú sena là một người kiểu online content hay các thứ á được nói chung là ổn ổn áp ổn áp ly hoa dna à? dna chắc là không cần đức anh mãi đỉnh à đức anh thì à, nói chung là đợt ngày xưa cũng tầm top mười hack đấu các thứ ấy chứ đùa đâu chẳng qua là sau này chắc là do một phần cũng còn ten với cả theo cái ngành livestream nhiều khi nó cũng không giữ giữ trình được đấy coi steel là sai rồi sao lại sai được coi anh steel hay mà ngày xưa cái mùa mà anh steel mùa hai anh steel đánh đỉnh anh em nhở mùa hai tiêu đánh lên được nghìn điểm. Trong khi hồi đấy mình nhớ nhá, mình nhớ hồi đấy có khi top bốn đấy còn mình trừ điểm cơ. Ờ. Ngày đấy hình như mình nhớ là top bốn, top ba còn nhiều khi còn cộng được có một hai điểm á. Xong rồi nhiều khi top bốn còn bị trừ điểm á. Thành ra là thấy sự tiêu đấy lên được 2000 điểm là một cái gì đó khá là ghê gớm á. Kiểu bị ao trình xem vào Việt luôn á. Cho đến khi sau này mà khi mà gọi là lò đào tạo gọi là tài năng trẻ VT ra đời á thì lúc đấy thì VT nghĩ là anh sự tiêu kiểu bị thua, thu hẹp lại một tí á kiểu bị vi đi cản bước á ma gaming á học ai không học hỏi sena à. không mình xem vui vui mà ngày xưa lúc mà anh sena chưa dính vào mấy cái đấy thì mình thấy bình thường mà cơ bản là sau này mấy cái vấn đề đấy thì mình trả trách được nhưng mà ý là ngày xưa mình thấy sena rất là bình thường á rất là thân thiện cũng khá là vui vẻ mà đúng không livestream thì mình chỉ cần xem một người vui vui thôi chứ mình quan trọng gì mà cái đấy đâu siêu hồi phục luôn ê tính ra là bây giờ mình lấy được một cái lõi gọi là gì nhở túi cứu thương á mình vừa hồi phục từ con ngọc long vừa hồi phục từ bọn này nữa ui em tú nó chí chí chí tú lơ khơ à hồi đấy không có ai búp đúng đỉnh à hợp lý luôn kiểu hồi đấy chỉ có anh dũng đánh xong kiểu có một hai người gọi là cùng team vào chơi thôi cũng không hẳn là búp nhá nhưng mà mình nghĩ là cũng cũng kiểu hơi dìu dìu một tí nhưng mà mình nghĩ là một xíu thôi tại vì cơ bản cái đó thì em tú nghĩ là anh dũng kiểu hơi ao trình đấy nhưng mà hồi đấy à, kiểu kỹ năng thì em tú vẫn vẫn thích vẫn thích anh dũng nhất xong rồi sau này mà kiểu coi coi về lâu về dài thì em cũng hay xem green anh em ạ kiểu thấy green phong cách đánh hơi dị á phong cách đánh của green kiểu nó hơi hơi lạ một tí thành ra là sau này em cũng xem anh green khá là nhiều à, đầu tiên mình cứ tưởng là green hơn tuổi cơ thành ra là hay gọi green là anh anh em ạ sau này em biết là green thua tuổi mình green hai k em green hai k xong rồi mình cũng kiểu chơi mùa hai vui vui mình tính là mùa hai mình chơi được đầu mùa xong rồi xong rồi đến giữa mùa ấy kiểu mình mình nghỉ anh em ạ mình nghỉ mình không chơi nữa xong rồi đến mùa mùa mùa mùa bốn mùa năm mình bắt đầu mới comeback lại cái mùa mà Vinh Anh ờ, mà có con Samira năm tiền đấy mùa đấy mình mới comeback lại thì mình có leo leo lên được top hai một sáu trăm tám mươi mấy điểm á đấy mùa đấy mình mới comeback lại nhá và mùa đấy cũng là cái mùa mà đầu tiên mình đánh giải Chu Chusen Quan thì mình được giải nhì giải nhì lần đầu đánh giải nhá để mình kể cảm giác gọi là lần đầu đánh giải của mình cái tay nó run lắm anh em ạ thề run lắm như kiểu là anh em lúc mới làm một cái gì đó mà anh em kiểu bị áp lực về tâm lý á nó bị run đúng không chẳng hạn như là anh em lúc mới đi thi á anh em có bị run không thề luôn mình run siêu cực kỳ run luôn á không hiểu sao anh em ạ ui đồ này à đồ toàn là đồ thủ nhở chắc là tí nữa là một cái à, gì nhở thú tượng hoặc là một cái dắp lửa hoặc là hoặc là quỷ thư gì nhá hmm. kẹp ly xin băng vào không mình nghĩ là kẹp được bán đi hai bốn sáu bảy nếu mà win thì bán hết đi cũng được hai bốn sáu bảy mình nghĩ là tầm này mình sẽ win thôi chả thua được đâu thua tầm này thì hơi khó vt cản bước lại ăn ăn cắp bản bản bản quyền của chè có đâu phải không à phải mà lời thì dầm của đá thấm thía vậy anh á tưởng anh tú hai k bảy à em tú chín chín á steel hồi đó có biết ao tốt là gì đâu ừ, hồi đó anh steel hay đánh bài à, hay đánh bài à, pháp sư pháp sư bằng con brand bốn tiền đấy anh em ạ mình nhớ mà đánh bằng con nami lúc sau kiểu thay vào cc với cả kẹp thêm con sinh nghịt là bài thiên hạ vô địch nếu có sinh nghịt mùa đấy thì hơi kinh ngày xưa thì mình hay chơi bài reset à, đấy khá là mạnh mình đang thừa con atrox với cả con à, con lợn này nhưng mà mình chưa hay được gì cả mình nghĩ là mình win á bán đi nhá tích tiền đi anh em ơi tích tiền đi không run những áp lực à không run á tại vì mình nhớ là lần đầu mình đi đánh giải nhá lần đầu mình đi đánh giải á kiểu kiểu trước khi đi đánh giải luôn là mình ăn ăn ăn ăn kiểu bánh cuốn đĩa bánh cuốn đã cảm giác trong người nó hồi hộp rồi tại vì thứ nhất là giải ở ờ, lúc đấy thì kiểu chưa có nhiều giải ấy, thành ra là giải ở trung sần nữa mình nghĩ là một cái gì đó gọi là rất là kiểu ghê gớm rồi thành ra là hơi bị run ơi bây giờ mình mà lấy cái thêm cái sức sống mới này nữa thì siêu hồi phục à đánh đánh khá là hay ấy nhở run lắm thật xong rồi mình đánh mình đánh mình đánh lần đầu xong thì nói chung là cũng bình thường kiểu mình nhớ là có những cái con tướng mà mình cần mình không bắt luôn mà kiểu mình rôn đấy mà kiểu ví dụ là mình đánh một bộ bài gì đó ví dụ mà đang cần ac đi nhưng mà mình kiểu mình rôn qua mình bỏ qua luôn á xong rồi rôn nhá bình thường mà anh em nếu mà xem live của mình thì mình thường thường mình rôn mình sẽ để lại tầm mười đến hai mươi tiền đấy nhưng mà không vào giải là cứ rôn bố luôn xua anh em ạ rôn kiểu rôn khùng rôn điên khi nào mà ra hai sao thì thôi thành ra đánh giải nó căng như vậy đấy nên là nhiều anh em xem giải ở ngoài ấy, anh em bảo là ờ ông này đánh kiểu lỗi lỗi các thứ thế này thế kia ấy nhưng mà lúc mà mọi người chơi thì mọi người mới thấy được cái áp lực khi mà đánh giải nó gọi là bị tâm lý như thế nào thì mình nghĩ là qua một quá trình dài ấy thì bây giờ mình cũng sửa được những cái gọi là mất mất bình tĩnh rồi thì anh em có thể xem gọi là lúc mà mình đánh giải ấy mình lì lợm hơn mình đánh gọi là nó sẽ ít ít sai hơn ít lỗi hơn chứ thật ra nhiều trận thì mình nghĩ là mình vẫn sẽ có lỗi đấy nhưng mà kiểu nó sẽ không như ngày xưa ngày xưa thì kiểu nhiều khi nó rôn khủng rôn điên rôn hết tiền á tại vì sợ chết anh em ạ vào giải mà đúng không sợ chết em tú ơi anh kiên có lỗi quá anh đã xử lý xong rồi nhé à, không sao anh kiên ơi tại vì <laughs> hồi sáng nay em thấy hơi lạ lạ em bấm vào em thấy hơi lạ lạ thành ra là em nhắn cho anh luôn giờ mới biết em tú chín chín nè tưởng em tú hai cái năm á chết cơm hai cái năm mà nói chứ thật ra là mình chín chín á nhưng mà nhìn cái mặt mình cũng khá là chèm đúng không kiểu nó trẻ trâu à, sao lại trẻ trâu mà trẻ nhìn kiểu nó trẻ trẻ chị em ơi đợi em tú xíu nhá em tú đi xả lũ anh em ạ hơi mắc hơi mắc một tí hỏng rồi đi vệ sinh xong lại thua à? đừng thua u rép từ từ nhá asi asi ui thua thật kìa từ từ nhá sao bài ông này kinh vậy bài ông này có cái gì đấy đi làm gì đá nói chuyện cho mượt cái gì đấy tu chín chín á tưởng hai k hai à đâu em tưởng chín chín á nhưng mà thua à bài như vậy mà thua được à thua ông nào đấy ông này đúng không ờ ông này cũng mạnh thật cơ bản là ông nhiều đồ á với cả đồ mình kiểu chưa lắp được á cho tú xin cái đắp lửa đi hoặc là xin cái cung mất luôn à còn găng à chắc là lấy găng nhờ anh em nhờ chứ bây giờ lấy thêm đồ thủ nó thì nó hơi mệt đấy làm cái đồ thủ đi tại vì sriu kẹt đấy à sriu một nghĩa là không, quan trọng á mua mà đấy hơi đau á hơi đau á vừa thua xong cũng ngại lên cấp ghê á ngại lên cấp ghê nhờ vậy không đổi qua một tí đi nhờ đổi phong thủy tí đi ui như vậy tất cả đều được à đẹp đấy đẹp đấy thua nên là mình không cấp nhưng mình đánh chậm chậm lại cũng được chắc là cho con đã chốc cầm đồ tanh nốt đi xong rồi tí nữa đổi sau nhưng mà mọi người nhìn mặt em tú vậy mà tưởng em tú vậy là hai k hai hai k năm thật là ảo nhở nói chung là nhìn em tú thấy em tú kiểu trẻ mà trẻ măng ấy kiểu cơ bản là mình cũng một phần uh, ít va chạm ở ngoài xã hội với cả mình cũng uh, ờ, ở ờ, trẻ ngon vd trẻ trung này vd năng động đấy vd trẻ trung vd năng động đấy với vt bằng tuổi chè vt bằng tuổi chè mọi người bằng tuổi chè nhưng mà kiểu cái à, vốn kiến vốn vốn vốn vốn kiến thức ở ngoài xã hội ấy chắc là vt không bằng chè được chè nhiều hàng hái gọi là ghê gớm lắm trận này nói chung là một là mình đánh say da hai là mình đánh à, con cou nhá nếu mà có lõi này chắc là đánh cou nhỉ cho nó hay hay mặt em đú trẻ mà là trẻ đú à trẻ đú là trẻ gì đấy tú tưởng là trẻ trâu chứ nhìn như tám mươi á phải không vậy ê giống chín mươi nhìn giống tám mươi phải không vậy mấy cái ông này đòn à tám mươi với chín mươi thì đấy mặt này mà là tám mươi chín mươi mặt như hai k trẻ trung gọi là đẹp trai phong độ cơ bắp chưa chưa chưa sao trước bạn bảo bạn chơi bời ở đồng đồng nai lắm mà chơi bời gì đấy tối gặp tao ở chỗ đánh giải à thật không vậy trường ác vậy trường kinh vậy kinh vậy ủa nhưng mà em trường về thật rồi á sao em trường mà thắng bảy tháng tám thì mà em trường lừa lại thua à nhà này có chiến lợi phẩm không em ạ nguyễn long gì á nguyễn long này bóng này chơi được à hay nhở nhưng mà các bạn nghĩ là do chiến lợi phẩm mà người ta cũng level bảy rồi thành ra là cho người ta win nhá chia hai cái hai mà nhỉ đây rồi nice ok bro sáu ngọc long chưa đủ đúng không sáu ngọc long chưa đủ cho con này huyết kiếm ở à đâu sáu ngọc long đủ rồi nhở quên mất đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp luôn bằng tuổi vt người ta cấp cấp black hai đứa con rồi kìa cấp black hai đứa con gì đó lừa treo được chè luôn đồ này à, ối rồi ôi mọi người nhìn đồ vt này chết cơm đồ vt chết cơm It's sorry day and little girl more again I'm more like girl she name đồ má ơi trời đi đồ này à một cái giáp lửa chắc chắn rồi một cái kháng hậu ứng không đồ mình hơi xấu thành ra là mình lắp được cái gì đẹp thì mình lắp nhá chắc là tí nó là cái củ đao nữa anh em ạ hoặc là một cái hoặc là một cái quyền ờ, quyền lăng quyền lăng nữa đồ này chắc là không đánh xây da được rồi thành ra là mấy con này chắc là bán đi bớt đi bán đi cho nó đỡ rộng à quên cho nó đỡ chật nhìn tưởng bằng tuổi ông so á mới anh tưởng em tú hai cái hai à vd như hai cái hai vậy á vậy thì bây giờ mọi người có thể gọi vt là vt 2 k 2 nếu mọi người thích à, ê, hay là giờ mình đổi đổi luôn đi nhờ vt 2 k 2 đi cho nó trẻ anh em ạ bây giờ không biết là mình kiểu mình ờ, mình ví mình trẻ thì sau này mình có trẻ được không ta chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ là mình tầm 15 tuổi thôi sau này mình lên được tầm 20 tuổi thì mình tầm ở ờ đâu mười lăm tuổi 15 tuổi gì đấy huy hiệu xạ tiễn à khi một tướng ngọc long bị hạ ngọc long gần nhất sẽ bảo hộ cho họ và hy sinh 70% máu tối đa của nó và chuyển 100% năng lượng máu hy sinh cho vị tướng từ nhá mình chưa hiểu cái lõi này lắm khi một tướng ngọc long bị hạ tượng ngọc gần nhất sẽ bảo hộ cho họ hy sinh 70% máu tối đa của nó và chuyển 150% lượng máu đã hy sinh không ngon lắm mình nghĩ là lấy sách hoặc là lấy gì thôi nếu mà lấy sách thì đã được thêm một cái ờ, bí ẩn hoặc là ra được một cái uh, ngọc long cũng khá là ngon mày sách không thôi đổi đi chơi lớn đi nhà máy tái chế và cấy ghép à mình là lấy nhà máy đi lấy thêm đồ đi quyền năng là hợp lý đấy nhở yêu thế cho này luôn hai năm nữa về lên cấp rồi nhá ngon á vd à vd tám sáu giống so mày nhỉ á VT 86 gì đấy VT hai k hai Shioju bốn xạ tiến chữa không không không không không không VT cày lên cao thủ đã rồi kịch gì kịch nhá VT cày đã máy cày VT nhà này có thăng hoa thăng hoa chắc là thua rồi hay bé được chết rồi nếu mà chín lôi long thì à, à quên chín à, chín à, gì nhở chín ngọc long thì cần một con nico nữa một con nico một con nico một con anivia tức là tám rồi với cả cần thêm một con taric taric nữa nhở còn không thì các ma à? các ma à? cần thêm cặp ma thêm một con cặp ma đâu sau về mình lên cấp mình rôn một tí nhá đâu sau chiếm soraka là bú luôn đấy chứ lõi ngọc long đó ngon không thế á chắc là không đâu anh em ạ kiểu mình thấy nó hơi cục cùi á lõi đó ngon lắm mà thật đúng vậy thật đúng vậy ngon thật đúng vậy hay là ngon giả đấy mình đọc cảm giác nó cứ bị cùi cùi á thì anh em ơi anh em là đang xem ở trên like thì tiện tay cho mình xin một like nhé anh em ơi cảm ơn anh em rất là nhiều nha cam xả bít đà gặp mẹ này có diệt à có con đồng ai đét này và có giáp lửa và dí vào mặt mình à mình có khăn nói chung là không sợ cc lắm như nào như nào như nào một đấm hai đấm ba đấm Ủa, có đấm qua được con này không vậy ừ được được được được được được được ơ chưa chết à con rồng vàng này trâu nhỉ anh em nhở mình đang bị thiếu tanh với cả thiếu đam á nói chung là tí nữa mình lên được ờ, chú diệp vấn hai thì ok hay thua đẹp thua đẹp anh là đánh hàng phụ à anh này em tôi đúng đang đánh hàng phụ nhá bích nhỏ quá anh nhá bích nhỏ vậy để mình để xét lại nhá chắc là do mình ờ, để hơi xa đấy thành ra là anh em nghe nó hơi bé anh em ạ hơi bé là xíu hơi bé là xíu mình cần một cái gì nhở nếu mà xẻng thì cũng không biến ngọc long được đúng không còn thừa một cái nước mắt làm cái tim băng à tim băng à nói chung là mình cứ lấy dép đi Chứ lấy lại máu nữa thì bây giờ làm thêm một cái dây chuyền nó cũng chả ngon nhỉ anh em nhở chè đâu đi á chè đang ngủ đấy mọi người ơi khăn galio có hơi thừa không không vậy á mình nghĩ là đấy mình lắp luôn á nếu mà để chuẩn hơn thì chắc là một cái cuồng đao chắc chắn là ngon hơn rồi nhưng mà cơ bản là đấy mình mình lắp để mình đép á u ao chín nè à. ao chín nhưng mà thôi nhá đánh kiểu à, đánh à, kiểu mấy bài đấy thì nó hơi hơi bình thường á mình muốn chơi một cái bài nó nó lạ lạ một tí đánh y thì nó cơ bản quá rồi cứ làm cái tim băng trước đã này tí nữa mình thay sau ít thôi nhé không nhiều bởi vì nhiều thường hay đứa đón ít đêm nữa đi anh ít thôi không là ai nhiều bí ẩn em tu bí ẩn em tu bí ẩn ngọc long tí bón chuột với cả bón heo là được đúng không ly xin chắc là thôi chưa cần lắm anh anivia cứ mua đi gần na ba gần na ba được ấy nhở đi xin bỏ anh em ạ mình nghĩ là chưa cần đi xin lắm đâu mình cầm con nico với cả một con gọi là cạc ma nữa anh em ạ thì nó đẹp hơn anh tú chơi thêm mấy ván nữa thế à chắc là anh tú chơi thêm một hai ván thì thôi không em tú còn đi ăn nữa chiều tú like nhé nico và aurion soul aurion soul thì nói chung là mình không có xẻng nên là không biến được pháp sư thôi cùi đây rồi đẹp anh em ạ unquenchable fire. Mình nghĩ là cầm cái giáp lửa đấy. Làm cái giáp lửa trước đi. Có bán luôn đi đẹp nhá mình lên là cou hai là mình lên eco lên chín và mình kiếm, kiếm soraka nhá mình nghĩ là bài này có soraka kiểu nó vừa hồi phục cho mình ấy xong rồi tí nữa mình lên cấp mình kiếm bạc bụng ra xua nữa là đẹp bài này nói chung là kẹp năm tiền thì anh em có thể kẹp ra xua nhá mình nghĩ là ra xua này nó hợp hơn tại vì đánh lầy lầy ấy con ra xua kiểu nó cc được nhiều nó khá là ngon ui nhìn bài nó đơn giản mà nó mạnh nhỉ anh em nhở chè lai ở đâu vậy anh tú á chè lai bên youtube đấy mọi người ơi anh ờ, bình thường đánh bài bây giờ là dùng hit me không thấy vào hay vào tốt lắm không không anh tú chịu khá là nhiều tiền và giáp gai và dây chuyền nào mình xem phần giáp gai không nhá nhà này giáp gai thì bình thường cảm giác giáp gai không ngon lắm nhưng mà nếu mà bây giờ mình lấy thì nó mạnh luôn với cả mình nhiều tiền á mình thích nhiều tiền lắm làm cái dây chuyền ở hàng dưới đi nhờ anh em nhờ cho nó chiến chiến tức là mình lên chín đi mình lên chín rồi mình kẹp thêm một con à, bạc vào trước mình lấy tỷ lệ ra được bọn năm tiền xong rồi tí nó rồi được năm tiền hai sao thì mình thay là đẹp vd nô lệ đồng tiền là vd thích tiền đấy anh em ạ chim kẹt đấy anh à đánh nhà tài phiệt mà ra khuyến mãi kinh nghiệm thì có gọi là red dot không nhỉ á mình nghĩ là red dot thì cũng không hẳn là red dot nhưng mà gọi là ngon đi ở. Ờ. tại vì cơ bản là nếu mà lên cấp được á thì mình nhiều khi mình ờ, mình mình rôn nó cũng kiểu hên xui mà xong rồi mình cũng chấp hai lõi combat mình chấp hai lõi combat đấy hai lõi đánh nhau đi nó dễ hiểu thì nó cũng chưa gọi chưa chất chưa không gọi là giết đót lắm chẳng hạn như ví dụ mà lên chín xong rồi zona được năm tiền hai sao mấy phát liền á thì ok như vậy còn gọi là giết đót chứ còn đây cũng cơ bản là lõi ví dụ mà không có lõi này có lõi khác mà đúng không anh em còn không thì anh em đánh olap ra lõi sát thủ đấy như thế gọi là giết đót thì nó hợp lý hơn còn lõi kia thì mình nghĩ là bình thường tạm tạm được chắc là mình thua anh em ạ mình hết đam rồi còn mấy cái cọc à còn mấy cái tượng à còn mấy cái tượng trong phế vật đấy vái trưởng hết mày quá thua một chết đẹp dây chuyền lưu lưu à li lưu à li lưu à đây li lưu đây lên cấp luôn thì có nhiều tiền à tiền nhưng mà bù lại mình sẽ có được con kia hai sao luôn là binh tất cả mình muốn dùng con bạc trước hết để lấy tỷ lệ tướng ấy anh em ạ chọn tú xin con bạc nè Adivia 2 à? Ít thôi nha không nhiều Bởi vì nhiều thường hay đỡ đón Tí nữa con Lý Xin với cả con Bạc Con... À, à quên Con Yasuo với cả con Bạc Con Bạc thì hay con Lulu Còn con Yasuo thì hay con... Uh, hay con Neko còn lại là được Đấy Chỉ bài mình sẽ là như thế là mắc minh nhất nhưng mà à, tướng ở đâu thì mình chưa biết anh em ạ một đấm hai đấm ba đấm bốn đấm năm đấm sáu đấm bảy đấm một cc ui con kia vẫn còn hút bẫy anh em ạ tại vì tem của mình không ai chèn vào chắc ui cioju một đấm say ra hai rác chưa rác nhở adbi nhiều đam phết thôi đánh chơi chơi top bốn này dòng hai à soraka luôn bú nhờ nếu mà tí nữa con ra thay vào đây thì không có chiến binh rồng mà thì xem có cần bí ẩn không nhà này không cần bí ẩn lắm này anh em mấy nhà này thì cần bí ẩn còn nhà kia thì không cần lắm cho nó lưu ở giữa đi nhà hồi phục cho nó nhiều nhà này nói chung là hecarim cc và cả nhà mình rồi mà con xây ra cầm đầu kia thì không gọi là mạnh lắm nên là không biết là mình có win được không uh con eco để dưới không cc được anh em ạ hơi khó để ăn nhà này nhỉ, nhà này cơ bản là có giáp lửa không có đầy đủ á thăng hoa nữa cơ có ta talon móc móc hàng dưới này khá là khó chịu đấy ai da hello đỗ đoàn nhá vd thấy ao xin với sol thì con nào mạnh hơn với ấn pháp sư á mình nghĩ là ấn pháp sư chắc chắn là con sol mạnh hơn còn nếu ở để bình thường thì ao xin chắc chắn là mạnh hơn người ở mấp mười còn nếu mà còn pháp sư mình nghĩ là con con sol mạnh hơn đấy quyền năng hay là thú tượng nhỉ mình ép quyền năng đi thú tượng trông ờ, một tiền phèn quá còn cái thông đạo mình nghĩ là không cần lắm đi kìa thôi để một tí tiền tôn cho nó sướng nhỉ anh em nhở cho nó thích mình nghĩ là kiếm một con bết góc ấy cho con sona không cc là ok rồi và con được chọn sẽ là con assi Astitude chiu Candy Quantitude Em tú ít đam ừ, Nói chung là em tú đánh kiểu lầy lầy thì được thôi anh em ạ Để một con thì đó gọi là bết góc thôi nhá Thì con AC này mình nghĩ là câu được hai lần siêu Sona đấy Đấy Nó chưa đủ đam chết này Hợp lý chưa Soraka hồi phát nữa à? Đẹp bài mình phải gần ra xua các thứ nó cơ thì mới được mới có đam được còn tầm này chưa có đam lắm mỗi con rồng này là không đủ ấy anh em ạ xếp là tốt rồi nhưng mà nhà này kiểu cao tơ mình á không phải cao tơ nữa cơ không gọi là cao tơ mà bài mình kiểu kiểu chưa đủ lực để gọi là ăn được người ta á chưa có năm tiền cái cọc nó có cộng dồn đâu mà cho lulu hồi nhiều à ý em tú là cho con lulu cầm cái dây chuyền ấy nó hồi mà kiểu đứng đây thì nó hồi cho cả mấy con này này nó ngon hơn á làm con ra xua đi đây rồi con bạc này hợp lý luôn hai con luôn à ba bí ẩn đánh với nhà này hợp lý không hợp lý luôn ba bí ẩn trước đi nhở tại vì nhà này mà đánh đánh ông bằng ấy á mấy nhà đánh nhà này thì đánh ra bí ẩn thôi yes sure thì đánh với nhà này thì không cần bí ẩn lắm chỉ không cần đánh không cần bí ẩn nữa thì tí nữa mình bỏ cái này đi bỏ cái này đi thì mình uh, mất thuật sĩ à thuật sĩ ở đây là chả làm gì cả thì cho ra xua và quẩy quẩy đi ra xúa bảo con này vào lấy chiến binh rồng luôn là đẹp đấy con chim băng mình nghĩ là không có đồ nó cũng chả mạnh lắm đâu đấy kẹp ba bí ẩn vào đấm nhà này ngay đấm nhà phép ngay đấm ngay hai dây chuyền ba bí ẩn còn khu nhà này thì chịu thì chịu em thì ghép nhái bực nhá tí đánh với nhà này mình nghĩ là không cần bí ẩn này nhà kia cũng lên chín là căng thẳng nhở đánh với nhà đấy mình nghĩ không cần bí ẩn đâu thì cho ra xua vào với cả con này vào đấy con này cầm cái này thế cho con grenade xuống đây không con desu ờ, ra đây là đẹp một cái ơi từ từ nhá giáp máu với cả vút bẫy à ơn giáp máu với cả bàn tay đẹp hơn nhá hợp lý này giáp máu bàn tay anh em ơi bú thiếu một tiền à biến chiến binh rồng trước đã yes sure. À, đấy cho ra xua đứng ở đây đi từ đã xếp lại mấy cọc đã vậy đi rồi nãy em là số hai bát có vd xin con neko hai được không đây xin cái là cho ngay giáp máu giáp máu dây chuyền nhà này mình nghĩ là vẫn lo, vẫn lo được tầm này mình nghĩ là khác rồi đấy có thêm con bạc với cả có thêm con da su hai thì nó bác khác khác bọt hẳn rồi đấy lo được nhá siêu ba không tại vì bây giờ cũng chả zone gì nhỉ anh em nhỉ nhưng mà thôi siêu ba cảm giác nó hơi ít tiền đấy tôi cũng khó chắc là ăn được rồi chứ đúng không yasu của mình còn sống này siêu còn sống siêu còn sống này đấy chặt chặt chữa à? chó đỏ thế đánh người ta eco tiền người ta tính toán từ đầu và đến mức đến nước nào người ta tính nước đấy rồi vẫn kêu chó đỏ em tú chịu em tú chịu đấy hi em tú à hello anh tuấn nhá lấy sona hay soraka ngon hơn không đánh chì mà đâu em tú đang để chính ngọc long mà soraka là ngọc long mà mọi người sao lại thay con soraka được lõi nhanh đây lại mắt cộng thượng long mà rôn thì có được thưởng từ thượng long không anh nhá không nhá mọi người ơi không nhá không được nhá không được nha không được nha đính chính lại là không được nha mình nhá để như vậy đi chết rồi con kia của mình không được hưởng ngọc rồi tí nữa kia đổi qua một bên lại nhá lỗi mình nhá tại vì mình cũng không muốn con heroin mà cc nguyên nhà lắm á kiểu né né ra anh em ạ cc một hai con thôi ui con bạc của người ta ra siêu đẹp chưa ra su hai lo được ông ta mình nghĩ là lấy thêm đồ ra su chắc là lo được á ok ok ok chặt chặt chặt chặt chặt chặt đẹp chưa được chưa được chưa được chưa mvt bú xếp lại một tí nhá hơi lỗi ra số ba thì được ra số ba thì được trận này ra số ba thì ok đây xếp lại như vậy thì nó ok hơn này đấy kiểu con này ăn ngọc cái này con này ăn từ con này con này ờ à... ủa nhưng mà cái tượng này nó có cộng dồn không nhở anh em nhở triệu hồi các tượng ngọc có thể đặt được trên sân mình tăng còn sức mạnh mỗi giao tranh các đồng minh đứng cạnh một tượng ngọc sẽ được nhận tận một đánh sau đó được hồi hồi phục ờ, khi tượng ngọc bị phá hủy gây sát thương phép à nhưng mà không biết là nó cộng dồn đúng không anh em nhở cái tượng ngọc này nó cộng dồn đúng mọi người hay nó chỉ cộng như vậy thôi hình như nó không cộng dồn mình nhớ là không cộng dồn thì phải mình xem gần a này này là biết không phải sáu mươi lăm nhân một sáu hình như là không không cộng dồn thì phải cộng dồn thì kiểu nó im ba quá đúng không thành ra mình nghĩ không cộng dồn là đúng rồi ui có bạc giờ hai chưa ui yes đâu yes đâu ba không nha ok ok ok một cái ấn này à lôi long kim long sẽ tiến chiến binh sojin cái này là cái gì đấy hộ pháp à hộ pháp cần lắm xe kè ra à? kè cũng ngon đấy anh em nhở sojin thì cho con nào đây sojin cho con bạc cc sớm cũng được anh em ơi cho con bạc cc sớm vậy đây là tí nữa cho con này ra đây là đẹp này về đi chơi che tượng đi anh nào sao lại phải che tượng mọi người sao lại phải che tượng ui con heo đi vẫn cc đẹp à đi cô ui đi cô đánh nổi luôn xếp như vậy lại thua à? căng nhở con bạc từ con rồng của mình còn sống mà sao mà thua được đẹp đấm đấm hai mươi phần trăm tỷ lệ năm tiền rồi này không biết là có được con ra suba không nhở nhưng mà mình cũng có nico ấy hôm qua có hai nico ba xúc sắc còn không lên được cơ bây giờ không có nico thì lên kiểu gì đấy không có nico nhưng mà là con neko chứ không phải là con nico ta lông thường thường đã đâm ngón góc này thành ra là mình nghĩ là sẽ xếp nhà né ra như vậy là đi yasuo sẽ lùn lùn vào đây yasuo sẽ lùn lùn ra đây thì con à, này sẽ ở đây con này ở đây con yasuo sẽ qua đây là đẹp như vậy là đẹp mình không muốn ra xua bị ăn đam trước á với cả nó không muốn nó bị chết trước trước đâu thành ra xếp né né này nhá phải không đó hai ô một trăm tiền mà chết tại vt à sao mà chết được lại zalo à lại zalo à nhưng mà cảm giác con xây ra cầm đồ này kinh đấy anh em mình cứ nghĩ là con xây ra cầm đồ này không có đam cơ nhưng mà không vẫn đấm mình như con đấy chứ chẳng qua là người ta không kẹp năm tiền đấy nhá người ta mà kẹp năm tiền không biết như nào đây ui ôi thua này mạnh đấy xây da cầm đại bác đại bác giao điện với cả dắt ga à quên cũng xanh à xong rồi con uh, ta lông của họ cầm hai đồ này à một đống đam luôn anh em ơi cứng thế nhở giờ này không bắt ra xua đúng không hy vọng ra là một cái nico đi ra là một cái nico thì đẹp được lõi người ta còn xấu ở đâu lõi người ta đẹp mà anh linh cứ thế thôi lõi này kêu xấu thì nữa hai lõi sau đẹp thế lõi người ta mà kêu xấu thì em cũng chịu đây đốt sodaka hai à ao shit này u u Soraka 2 này. Được. Story à, thật ra là không cần lắm tí nữa mà ví dụ mình lấy được một cái đai máu với cả một cái đai máu với cả một cái nước mắt ra thì có giáp lửa ở quyền triệu mình nghĩ là ngon hơn nhỉ anh em nhỉ. Nếu mà ra con gần khác thì mình lấy nước mắt à quên mình lấy giáp lửa ở quyền trượng nhá. Mình thấy mình đang thiếu một đồ đốt máu khá là nhiều đấy. K hai mà bị đâm gần chết anh em ơi. Căng nhỉ tại vì mình muốn ra súc của mình thêm thêm tanh á nó cầm hai đồ này chưa đủ anh em ơi như nào biết ra súc không ua cắn đấy cắn đấy cắn hai mươi sáu máu à hello văn long nhá hello em nhá và là đồng tám tiền nhưng mà toàn là tướng lệch anh em ạ Eo. Bạc hai mỹ là không cần thiết lắm đâu. Chết rồi. Hỏng ơi, hỏng ơi, chưa kịp lắp cái này rồi anh em ơi. ra xô xô gì đâu đừng chết nhá sống được một rau đi à đẹp sống được một rau đi à đẹp hai mươi chín máu chắc là chưa chết đâu nhở anh em nhở dạ su ơi anh tin em dạ su sâu dín dạ su sâu dín chưa chết là được chưa chết là được cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên một con nữa thôi một con nữa thôi một con nữa thôi một con nữa thôi một con nữa thôi chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết ừ ừ ừ con con con con con thở là con gỡ con thở là con gỡ từ từ nhá tượng của mình đâu hết rồi nhở anh em nhở chín ngọc long mà sao ít tượng vậy à đây he he he he he em tú bú đáp cửa đáp lửa nico à không nhưng mà em tú muốn con này của em tú sống lâu nè còn con con con đấy không quan trọng lắm em tú muốn con à, con ra xuống của em tú sống lâu á kiểu về lết á thì nó đốt đốt nó nó ok hơn còn con nico nó có đốt được bọn đằng sau đâu nó hơi phế nhưng mà thôi siêu chú ba nó khác từ từ nhá ông này có con gì ba sao không ui hai đánh nhau đến tám chấm luôn đâu từ nhá lấy đồ gì đây một cái áo choàng đi nhầm cái áo choàng đi hekarimba à hekarimba kìa có lấy không không lấy à lấy hekarimba đi cho cân tài cân sức nhưng mà người ta không lấy rồi đã xì mớp còn chó đỏ à, chịu rồi xì mớp còn chó đỏ em cũng chịu lại chó đỏ lại chó đỏ chịu vì đi chịu á chịu thua á soraka bạc giống con gần nam mới mà không có nha em ạ gần na gần na đấy có mà mình không mua rồi đúng không bây giờ chắc là cho con soraka hoặc là con ấy thôi à da không kịp à con bạc này có chết luôn không ta à, con bạc này không chết được nhá con bạc này phải cc được một phát đấy hợp lý hợp lý hợp lý được chưa dầu ngọc long sao lại cầm khăn vậy à dầu ngọc long cầm khăn ngon mà mọi người nó cũng là một con tướng tay ngắn đấy thành ra là mỹ cầm khăn ngon mà được chưa mạnh mẽ chưa trình z dot mới mới bớt được cái danh vàng này không nhờ mình eco nhiều tiền mà mình không có rôn vội anh em mình đang tính điểm ra su ba chứ nhưng mà đang con rồng ba năm mình cơ thì anh em mà thấy trận này hay thì cho mình xin một like nhé anh em ơi đang 267 like rồi anh em bỏ ra vài giây like cho mình với like cho mình lên 300 like với còn anh em nào mà chưa follow cho mình xin một follow nhá cảm ơn anh em rất là nhiều ok sáng sớm gọi là nhẹ nhàng hai game lên vàng ba cuộc hành trình gọi là leo đuổi gọi là theo đuổi anh slide với anh cường đang gọi là tiến gần hơn rồi đấy một từ đã nhá cou ba đẹp đẹp đẹp đẹp ui top một cộng tám mươi mấy điểm à elo cao chưa đúng là cái nick này mùa trước cả ba anh em ạ bú em tôi bú chó đỏ là cứ thế thôi á lại chó đỏ rồi người ta đánh eco tích tiền khổ như thế rồi cứ kêu chó đỏ em tú chịu em tú chịu chịu ơi nhưng mà thôi chắc là em tú bây giờ ọp để đi ăn cơm nhá mọi người ơi thì tầm à, tầm ba tầm hai giờ hai giờ hai rưỡi em tú live tiếp nha thì cảm ơn mọi người theo dõi buổi livestream sáng nay nha thì uh, chúc mọi người uh, có một buổi trưa ăn cơm ngon miệng và nghỉ ngơi thật là nhiều sức khỏe nhé bye bye anh em nha mình đi uh, đi đi ăn cơm đấy vàng ba gần ờ uh, cứ đợi đấy slide ơi không biết là một ngày nào đó không xa đâu bye bye mọi người nhá chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha em tú đi ăn cơm đã xong rồi chiều em tú like nhá chiều em tú like để tối em tú còn đi đi đánh cái kia nữa mọi người xem nốt anh cường đang đánh đánh tranh đi